Alo Xin uh, kính chào toàn thể các anh chị em trong ngành nhôm kính Em là nhân viên kỹ thuật của công ty cổ phần xuất nhập khẩu ờ, Factor Việt Nam Ngày hôm nay thì em đã về với huyện Quốc Ai, thành phố Hà Nội để lắp đặt và căn chỉnh cho chú Long một dàn máy làm cửa nhôm mang thương hiệu ờ, Factor Trên màn hình nhanh chị em đang nhìn thấy đây là con máy cắt hai đầu F88 máy thì được uh, trang bị motor công suất uh, motor vuông công suất 3 kW mỗi đầu máy hai đầu là 6 kW hệ thống lưỡi cắt được sử dụng là lưỡi cắt Wagen đường kính 450 piston kẹp là piston đúc liền rất to và chắc chắn máy thì cắt được hai góc 45 và 90 được điều khiển ở trên bảng điều khiển tiếng Việt ở đây rất là dễ dàng cho anh em sử dụng đầu máy 2 thì được uh, trượt di chuyển ở trên à, hai thanh dây đặc phi 42 rất là to và chắc chắn thước là thước inox đã được nẹp khung nhôm để đảm bảo sau này anh em làm việc không bị cong vênh ngoài ra máy còn được tích hợp thêm hệ thống kính lúp và đèn led để anh em có thể làm việc vào buổi tối đầu 12 thì được trang bị à, quả chốt tám hơi anh em à, di chuyển lấy kích thước sau đấy chốt tám hơi lại ờ, máy sẽ đứng yên Trục của con F88 này được thiết kế ờ, tinh tiến từ trên xuống dưới, đảm bảo tiết kiệm tối đa diện tích nhà xưởng cho anh em. Cùng với đó là một con máy phay cũng mang thương hiệu Factor thay dầu nhanh. Đối với dòng hàng thay dầu nhanh này thì em đã căn chỉnh ờ, hết các dao của chú Long thì sau này ờ, trong quá trình sử dụng anh em chỉ có việc tháo dao này ra và thay dao khác vào thôi, không phải căn chỉnh lại nữa. Tiết kiệm được rất nhiều thời gian và độ chính xác. đây là sản phẩm sau khi đã em đã lắp đặt và cắt thử tuyết cắt rất là đẹp rất là fit ngoài ra em xin giới thiệu với anh em một con đột dập 14 dao nhập khẩu bằng hơi đối với dòng đột dập nhập khẩu này của công ty Factor thì nồi nhôm của nó là à nồi hơi của nó sẽ được đúc bằng nhôm rất là chắc chắn ngoài ra nó còn có hệ thống lọc khí lọc những hơi nước bụi bẩn và nó có giảm thanh đây em sẽ đột tử cho anh em nghe tiếng nó rất là êm rau xuống rất là dứt khoát rất là ngọt anh em à, ai có nhu cầu à, đầu tư cho mình một dàn máy làm cửa nhôm xin vui lòng liên hệ với số điện thoại em đã để ở trên màn hình hoặc à, đến trực tiếp địa chỉ của công ty chi nhánh miền Bắc là ở bến à, xe Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội em à, xin chân thành cảm ơn hẹn gặp lại bye bye